Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Các bạn nữ xem kênh của mình chắc hẳn cũng biết tới chân hoa Killian Google Combat hay gọi là rắn trắng Một trong những chân hoa rất rất rất nổi tiếng và có thể nói là best seller của Killian tại Việt Nam luôn Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chân hoa nó có một cái DNA, một cái mùi rất giống với Killian Google Combat nhưng mà với một cái giá rẻ hơn khoảng tầm hơn một nửa mà mình cảm thấy rằng là mùi của nó còn hay ho còn hấp dẫn hơn và ngồi yên đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là mùi hương nào à được được trước khi vào video ấy thì các ông hãy để ý rằng là nơi mua tôi sẽ để link ở phía dưới nếu như những chai nào có còn về cái việc là có bán hay không thì là không luôn nha à, nơi mua thì để dưới nhá đó đóng đong nhau bắt đầu và chai nước hoa mình muốn nhắc tới trong ngày hôm nay đó chính là Queen of Shiba của nhà Ata Collection và chúng ta cùng nhau xem qua một chút về cái phần ngoại hình nhá như các bạn có thể thấy rằng là nó có một cái thiết kế trông nhìn phát là biết đến từ những cái nhà nước hoa đến từ Trung Đông hay đến từ Ả Rập rồi và ở đây thì có những cái hoa văn trông rất là đẹp và ở giữa thì có chữ biểu tượng là chữ A và dưới là dưới tên này rồi Queen of Sheba này và đây là một trang 100 mil và thiết kế đầu trang được làm cái phần hơi kiểu nhọn nhọn giống những cái gọi là cái nóc của những cái tòa nhà ở Ả Rập hay là ở, ở kiểu Ấn Độ ấy trông rất là đẹp đúng không phải nói thiết kế này thì mình thấy là những cái nhà trung đông họ làm về cái thiết kế cực kỳ đẹp cực kỳ là ấn tượng luôn và cái vòi xịt của chén hoa này thì cũng rất là tốt đây đấy xịt rất là sướng tay luôn về phần mùi hương của chai nước hoa này thì nó thật là từ hôm mình cầm về đến giờ mình xịt rất là nhiều lần và mình luôn luôn muốn ngửi cái mùi hương này ở trên tay mở đầu nó có một cái vai kiểu footy rất là giống với chai nước hoa Killian Google 03 một uh, mùi kiểu hoa mộc nhưng mà nó tạo ra cái hương kiểu đào hơi trà trà một tí nhưng mà ở chai nước hoa uh, Queen of Shiba này thì khi các bạn xịt ra các bạn thấy ngoài cái vai footy ra các bạn sẽ nhận thấy một cái nét của thuốc lá tươi cái thuốc lá tươi ở đây thì ngoài cái nét tươi và hơi xanh nhẹ ra các bạn nhìn thấy một cái mùi nó hơi kiểu chua chua ừ nó hơi kiểu chua và cái cái vai ờ, cái vai hơi kiểu làm kiểu cặn giống trà ấy của nốt ruồi hoa mộc hoa mộc thì ngoài việc tạo ra cái nét mơ đào nó sẽ tạo ra cái vai hơi trà trà nữa nó hơi kiểu cấn cấn một tí thì ở đây cái nét cấn đấy nó lên cực kỳ rõ nó quyện với mùi thuốc lá và mình thấy cái tốt mốt này nó cực kỳ hay nó khác bọt hoàn toàn so với chân hoa Kiden Google Bank mặc dù là tí nữa dry down về sau thì nó sẽ có cái điểm cái vai giống nhưng mà với cái tốt mốt này thì mình thấy rằng là nó có một cái điểm nhấn hay hơn chứ nó không kiểu đơn thuần à, đơn đơn thuần mà nó có cái kiểu hiền lành như là ở Kirin của Combat mùi hương của Queen of Siba này thì sau khoảng tầm một tiếng khi ở trên da thì các bạn nhận thấy là cái vai thuốc lá nó sẽ dần dần nó biến mất và cái mùi hương nó có độ biến chuyển và lúc này thì ờ, mùi thấy mùi hương của Queen of Siba nó bắt đầu càng ngày càng giống với chai nước hoa Killian Guerlain nếu như các bạn không phải là một người quá tinh mũi và để ý nhưng mà nếu như có hai chai nước hoa ở trên tay Killian và chai của Ata này thì các bạn sẽ sau bên sai hai mùi các bạn sẽ thấy là mùi hương của uh, Queen of Siba này nó thứ nhất là nó sẽ tối hơn nó có một cái nét gì đó nó nhiều fruity hơn cái cái vai đào và mơ của hoa mộc ấy thì nó xuất hiện fruity rõ hơn nó có vẻ hơi cấn hơn nhiều hơn so với chai nước hoa Killian của Google Bác và ở Killian Google Bác thì mình thấy là mùi của nó có phần kiểu Ờ, nó nhiều nó xuất hiện hoa trắng này và nó nhiều hoa trắng hơn này và nó cảm giác nó sáng hơn và nó có phần mỏng manh hơn ở đây thì nó làm mình liên tưởng tới ờ, những cái bạn nữ ok những bạn nữ kiểu không phải là cái kiểu như kiểu Killian mình nói là một cái cô kiểu tập hư những cái cô kiểu không biết gì có thể là kiểu sau 12 năm đi học thì em là học sinh giỏi kiểu 12 năm em là học sinh giỏi cấp quốc gia và bây giờ thì sau một cái cuộc tình thất bại với một anh người yêu bị cô người anh ấy cắm sừng thì em không ai quyết tâm lên ba và em sẽ buông thả bản thân thì những cái cô gái đấy là cái những cái cô gái kiểu có một sự thay đổi kiểu quay ngoắt 180 độ đấy thì mùi hương vấn mình ở kia liền đúng không bác thì nó không có một cái gọi là giống với cái tên ở cuộc sống ngoài đời ấy, thì cũng không có ai có thể kiểu hư kiểu quay ngoắt 180 độ đấy cả mà có hư thì cũng chỉ là cái kiểu hư so với những cái gì mình trước đây là hư hơn và so với những cái gì mà mình đã từng có trước đây còn ở cô gái này thì uh, mình thấy rằng là cô gái ấy không phải là một cái người mà kiểu ngoan hẳn chỉ là cô ấy chưa được tiếp xúc và cô ấy có thể nhanh nhẹn hơn cô ấy có thể gọi là uh, nhạy bén hơn với những cái điều mà thú vị những cái điều hấp dẫn ở ngoài kia và cảm giác là cô này sẽ có một cái gì đó hấp dẫn và nó có một cái độ kiểu cuốn hút nhiều hơn so với Killian đúng không các bác và mỗi lần mình ngửi chân hoa của Killian ấy thì mình có cảm giác kiểu nó không tới những cái cô gái đấy nó không có sự hấp dẫn nó chỉ đơn giản là một cái mùi thơm ừ sang trọng và nó không có sự quyến rũ như cái tên mà người ta đặt còn ở chai nước hoa này với một cái top nốt ngửi kiểu có phần gì đó rất là nam tính rất là kiểu gọi là gần gũi với đàn ông tại vì cái vai thuốc lá mà nó có một cái phần nào đó làm cho người đàn ông trở nên quen thuộc và muốn tiến gần và khi dry down nó lại lên cái mùi fruity cái mùi hoa mộc đấy thì nó lại làm cho mình kiểu cảm giác đây là một người con gái rất là nữ tính nhưng mà người con gái này không đơn thuần kiểu nếu như anh em có nói đó là mùi của những cô gái kiểu hư ngầm ấy đó hương của Queen of Sheba này thì nó lưu rất tốt ở trên da có thể là nó tốt ngang thậm chí là hơn so với Kidan của Combat khi mà mình xịt từ khoảng tầm mình đi tập về tầm ba rưỡi bốn giờ mình xịt và đến tối mình đi làm về mình vẫn ngửi thấy nó ở trên tay tất nhiên là về sau càng về sau thì mùi hương nó sẽ chỉ thành kiểu skin sen thôi có không thể nào là sau 6 tiếng nó vẫn có thể tỏa nghi ngút được nhưng mà mình nhớ khoảng tầm 3 tiếng sau khi xịt mà mình có ngồi trên cái phòng cái đơn cái phòng trực ấy thì người ta đi vào phát là người ta bảo ui thơm hết kia thơm hết đúng là đều nước hoa nhưng mà đây là mùi nữ thì các bạn biết rằng là độ bán quả nó tốt nhà mình nghĩ là mùi hương này nó mất quả tầm một cánh tay trở ra khi mà tầm 2 đến 3 tiếng xịt Vậy thì so với Kirin World bác thì chai nước hoa này có đáng mua hay không? Thứ nhất là về giá thì chắc chắn em này giành chiến thắng Về độ bán quả thì có thể nói là ngang phêu nhau và em này thậm chí là tỏa hương còn tốt hơn như vậy đã có hai điểm rồi còn lại về phần mùi hương và phong cách đúng không thì với mình Queen of Sheba nó có cái tốt nốt hay ho hơn và nó có một cái gì đấy kiểu nít hơn so với Killian Golden Bath mặc dù Killian Golden Bath là một chân hoa nít này táng đã đỏ hơn em này thì mình cảm giác là một cái sự chuyển biến các bạn nhận thấy một cách rõ rệt hơn và nếu như để từ một cô gái ngoan trở thành một cô gái hư thì đây mới là mùi hương nó là mình liên tưởng đến hình ảnh như vậy còn về phong cách thì nếu như bạn nào thích một cái sự nhẹ nhàng một cái sự đơn giản và cái top nốt nó phải kiểu ăn tiền ngay nó phải nữ tính ngay người phát là biết nữ thì các bạn hãy mua kỳ đường mua bát còn với những bạn nữ nào mà thích những cái mùi hương nó thu hút hơn nó kiểu tạo cái sự kiểu khiến người khác muốn khám phá nó bí ẩn hơn thì đây mình nghĩ là với top nốt này các bạn chỉ cần xịt một cái và các bạn đi gặp anh ấy hoặc là kiểu hẹn nhau ở một nơi nào đấy mà khi mà người ta đến thì bạn hãy đi vào gọi xịt mùi ngày mình đảm bảo là nếu như ngồi nói chuyện với nhau trong cái thời gian tầm nửa tiếng đến một tiếng thì anh ta sẽ rất tò mò về mùi hương của bạn tại vì với top nốt và với cái ờ, khoảng tầm giữa thì hai cái mùi nó khá là khác nhau nên là nếu như bạn nữ nào thích một cái sự hay ho hơn này một cái sự phiên bản nâng cấp một cái điểm nhấn như kiểu là ờ, những cái biểu đồ về cái nhịp tim ấy thì các bạn hãy mua chén hoa này đấy đấy là biểu đồ các anh khi mà gửi cái mùi hương này còn nếu như mà các bạn thích một cái sự bằng phẳng tĩnh lặng một cái sự mà của những cái cô gái ngoan thích thì hãy mua kỳ đường của bạn còn đây thì với một cái giá rẻ hơn này mùi hương ngon hơn bán quả tốt hơn hay ho hơn tại sao không mua chén hoa này tất nhiên đó là chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình sau khi mình dùng qua hai mùi hương của Kilian cũng như là của Ata Collection này thôi nếu như bạn nào đã sử dụng qua hai mùi hương này rồi thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết và có thêm nhiều nguồn thông tin hơn để có thể đưa ra quyết định là mua chén hoa nào và thấy video hay đừng quên việc like, share và ấn vào nút chung đăng ký theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye